bản đồ và ít và cái đèn này thì chẳng thấy thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ xây dựng một kính bạn bạn kém vì thời tiết dạo này là khá là nóng nha các bạn thì bây giờ thì mình sẽ ra nhà khỏi và chuẩn bị đâu thôi bây giờ mình sẽ bay ra nhà kho và hiện bên này nguyên liệu thì mình đã chuẩn bị trong thời gian hai tập rồi trong thời hai tập thì mình đã có đào rất là nhiều gỗ luôn và đồng thời à, đặt một ít lông cưu thế này thì ra thì mình sẽ à, làm cái bột nhuộm màu xanh nhạt này và nhuộm à, lên thành màu xanh nhạt thôi đấy bây giờ thì à, um, xem nữa đi thế thì mình sẽ bày ra cái chỗ để mình sấy nhé đấy bây giờ bài em xảy là cái chỗ gần cái nhà hiện đại này nè đấy là cái chỗ này thì mình đã làm phẳng cái mình dành hai tập rồi bây giờ cái chỗ này thì mình sẽ làm phần ngã là một hai ba bốn năm sáu các sáu nha các bạn thì phía trước này mình sẽ chúng ờ, em các màu đấy thêm một hai chỗ này là chỗ để mình order kiếm này kiếm lấy nữa ừ, đây ở chỗ này thì mình sẽ đi vào thế này à không đi ra chữ đi ra thế này và đặt một hai ba đặt thêm một cột trụ nữa và đặt như thế này à, ở chỗ này mình sẽ kéo à đúng rồi mình sẽ để tạo một ít đổ sôi đã đấy nóng chỗ này này chạy lên ba block một à, hai block đã như thế này anh nội lại chụp như thế này nè đấy như thế này nhỉ các à. bạn đấy thế làm như thế này thôi nhỉ thì bây giờ thì à, chỗ này thì mình sẽ kéo ra như thế này đúng và mở cái chỗ này mình sẽ kẹo ra làm bốn block nhỉ một hai ba bốn hai ba bốn hai ba bốn hai ba bốn uhm. à, có tụi em đây hai ba bốn em có sáu một hai ba bốn năm sáu đấy cái chỗ này thì mình sẽ làm phần sáu là tài khoản một hai một hai một hai đấy đấy mỗi con trâu nha mình sẽ kẻ ra đến bộ lọc của nhẹ hai ba bốn hai ba bốn hai ba bốn hai ba bốn hai ba bốn hai ba bốn xin lỗi cả con trâu này lại nhỏ cái ra một cái đấy hmm, ừ, đấy nó có cả con câu lại sao, ừ. hmm. Đấy, uh, ờ, mình sẽ phân sang về chỗ này đấy Bây giờ thì mình sẽ bay về và lại một ít hạt anh để vào làm phần order kém ở chỗ đây rồi Giờ thì bày ra cái chỗ lúc nãy xây cho tôi Chứ đây Bao thẳng thạch ở chỗ này Đấy Đặt lại bản đồ sôi đấy đấy nghe thôi rồi uhm. chúng ta ok bây giờ đến chỗ này thì mình sẽ à, ăn ăn mãi chỗ này mãi chỗ này nên mình sẽ đi lại phía này và năm trăm bảy như thế này Đó. sáng đặt lắm sáng tặng bàn lan à sáng kể như thế này nữa Hmm. đấy đấy đấy ừ. chỗ này thì ta à. chỗ này thì rồi làm như vậy nữa đi rồi ừ. bây giờ cái chỗ này thì mình sẽ đặt giờ thì đặt à, những sợi chỉ vào chỉ đó nữa nhưng mình quên lại chỉ thôi và này để, mình ra lại chỉ đã nhỉ lại chỉ thôi về đâu mà nè uhm. gì đây lại bài ra Dạ rồi bây giờ mẫu chân này cho mình sẽ đặt ra thêm một cái như thế này chỉ cái chỗ này nhỉ đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy đặt ra thêm như vậy nè rồi bây giờ thì để lên em làm một cái à, à, như thế này một cái thảm thế này nữa rồi đấy ở đấy thì mình sẽ đặt hàm còn chỗ này thì đặt hàm tránh cái chỗ này ừ. đấy chạy là xong rồi để thì mình sẽ làm phân mại vậy ừ. ngoại thì mấy chị định làm này thì hai hôm sẽ lên thêm một lọt ừ, cũng chắc hai hôm lên một lọt hai hôm ừ, cũng chắc ở đúng đấy mã như thế này Và bây giờ thì mình sẽ đi phân lên phân mại rồi không phân mãi mình sẽ sửa lại đấy nhỉ nên là hai ở đây không hmm. sang lại như thế này đấy bây giờ thì bị ở đây và làm phần mới Đấy. Mm. nói sáng sáu này thì mình cũng sẽ làm phân à, sánh mình nhớ phải chuẩn bị uhm, tặng đấy sánh đấy đấy tặng đấy bạn lấy tên là mới rồi mình rất là ca ngợi đi học tự ăn mặt tâm nhiên của mấy người Đấy ừ, chẳng nay cũng Đấy chưa nhỉ rồi bên này cũng làm auto như phía bên kia nhỉ hôm nay uh, ờ, đẩy đẩy đẩy nhất là sai sai nào ấy à đâu đó về lại đúng sai đâu rồi làm lại mới được nè quyến đem tặng nó đó hai ừ. đấy đấy ok bây giờ thì mình sẽ một cái mã là thôi mã thì mình sẽ làm theo đường như thế này nhỉ đấy đấy em mình sẽ ổ phân mã là như thế này Hello bạn đã đang kiếm mấy cuộc sống hôm mại nhỉ? 2000 years later. Đấy thì mình đã làm xong phân mại phía lên này thôi. Bây giờ thì mình sẽ đặt những cái công bộ về nhân để làm những cái cửa sổ nhỉ. Đây sẽ những cái cửa sổ đó. Đây con, đây con. Con, đấy, đánh con cửa sổ này. Rồi. uhm. ok đấy để khi đặt những cái đục pha thì cho là sẵn xuống đấy nhỉ đấy đấy đấy đấy đấy đây thì đặt những cái tổng cái tùy chỉnh vào đấy con này à cái bắn à đấy chỉ cần cải thiện cái này rồi giờ thì sao à, đặt tầm những cái đặt hiện nay để làm phân san nhỉ thôi nhất chi đặt những cái đấy những cái bạn có soi đao rồi nó xong rồi là chuyện của tôi ừ. rồi xong đấy thì bây giờ thì mình sẽ đặt một cái cửa vào đặt sẽ tạo một cái cửa nào đẩy chỗ đá rồi đặt cái cửa ra đây đặt ở đây đấy cho nó sống ngoài nhà để bạn kể thôi khi cháu này anh sẽ tập thêm mình sẽ phụ cứ một anh đi làm vào đấy để làm việc đây đến anh đi làm vào đấy để làm những việc à, em bây giờ chúng mình sẽ đi vào nhau và dọn dẹp đâu thôi Thank chọn nhập tố trong đây tách phải coi một điểm lên không thể vào này định và lên ấy là sáu là bây giờ thì mình phải chuẩn bị một ít đồ để sáng đá đổi với người bạn gia lai này lại một ít mỹ để một ít mỹ và một ít sách sáng ra rồi thêm quỳ sửa chữa nhỉ đây thì chị này cái phẩm mỹ của mình tạo khá là hiệu quả đấy sáng tại lão rồi đâu rồi như rất các lắc này nha các bạn đang à đã rồi dậy ra đây nha cá cá đổi ra quá đấy chim mình là chim mình lan rồi bây giờ cá đổi đâu rồi rồi nè là có quyền đánh mặt lui chứ ta vào được rồi rồi đặt cái sao đây trả đồ không em đã quyền sự chữ nữa visit player người ta hmm. Tăng này cũng đã lời coi Thế thì ok các bạn cảm ơn các bạn đã xem video này để các bạn đã thích video này hãy để lại cho mình một like vì thấy nhiều mình đã và đã quên ấn vào cái chuông thông bạn để nhận thông bạn mình video mình bye bye